là như vậy đó Là như vậy đó Miệng phải động, miệng phải thở ra Bởi vì quý vị hít thở ra vào bao nhiêu lần mà Thì phải dùng miệng Cho nên có âm thanh kèm theo như vậy Chính là như vậy Có âm thanh như vậy Quý vị nghe tương đối rõ ràng Chính là nói tất cả số đếm của quý vị đều là niệm trong lúc động Như lúc đứng lên này Một, đứng Lúc này không nên cử động Cũng không nghĩ bất cứ điều gì Mà dùng tai lắng nghe A-di-đà Phật Hai, quỳ Giai đoạn thứ hai này là dài nhất sau đó dừng lại, không làm bất cứ gì, mắt nhìn xuống dưới. A-di-đà Phật ba Lạy xuống Mắt mở ra, mở mắt nha. A-di-đà Phật bốn Quỳ lên Dừng lại, không cử động, rồi niệm bốn chữ Phật hiệu A-di-đà Phật năm Ngồi xổm a di đà phật sáu đứng lên a di đà phật bảy quỳ xuống a di đà phật bảo đảm phải nghe cho thật rõ từng chữ tám lạy xuống a di đà phật chín quỳ lên a di đà phật 10. Ngồi rỗng Dừng lại, không động đậy. A-di-đà Phật. một Đứng lên. Bắt đầu trở lại. Chúng ta lại theo như vậy. Cách lạy này là cách lạy có kèm số. một A-di-đà Phật. hai A-di-đà Phật. Quý vị nghĩ xem, bởi vì động tác của quý vị được chia ra rất là rõ ràng. Mỗi một lạy đều là theo câu A-di-đà Phật. Ok, hiểu rồi chứ? Vậy sau cùng chúng ta cần phải lại đến cảnh giới nào? Cần phải đến lúc quý vị nghe câu Phật hiệu khi lại theo Pháp thập niệm. Đó là chúng ta niệm Phật và động tác cần phải không có liên quan đến nhau. Quý vị lại lâu ngày rồi sẽ có cảm nhận này. Quý vị không cần để ý đến động tác của thân là gì. Cần lạy Phật thì lạy thôi. Quý vị lạy sao cho thoải mái thì lạy. Nhưng mà câu Phật hiệu là 3, 3, 4 hoặc là 5 năm. Hoặc là từ 1 đến 10. Quý vị thấy sau khi tôi lạy 2 giờ hoặc là sau khi lạy 1 giờ cũng là như vậy. A-di-đà Phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật quý vị muốn thế nào làm như thế đấy tùy theo ý muốn lúc đã quỳ xuống quý vị thoải mái như vậy quý vị niệm nhiều câu sau đó lạy xuống a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật sau đó đứng lên A-di-đà Phật Đừng nên nghĩ đến động tác này của tôi phải kết hợp với khoảng nào của tiếng niệm Phật. Quý vị chỉ cần nhớ 334 hoặc là 5 năm hoặc từ 1 đến 10. A-di-đà Phật Quý vị lại cách này có tác dụng rất lớn bởi vì khi cơ thể quý vị đang vận động chúng ta thường hay sẽ đem câu Phật hiệu kết hợp cùng với động tác thân thể. Lúc đó thì cần phải đem chúng chia ra, lạy là lạy mà niệm là niệm. Niệm như phải dùng tai nghe 334 hoặc là dùng tai nghe hai lần năm Hoặc là quý vị có sức khỏe thì có thể từ 1 đến 10 còn động tác thì sao? Chúng không liên quan. Quý vị làm sao thoải mái là được. Như có lúc tôi đang đứng, tôi cảm thấy lại được đến 4 giờ là tôi mệt rồi. Thì tôi mong đứng lâu một lúc, nghỉ ngơi một lúc thì cứ đứng mà niệm. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Đây là số 3 của lần 2 phải không? Rồi mới tiếp tục. A-di-đà Phật. Lúc này quý vị có thể không muốn niệm. Sau đó A-di-đà Phật. A-di-đà Phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật quý vị mệt thì cứ ngồi mà niệm a di đà phật số 3 niệm tiếp ba a di đà phật a di đà phật đây cũng không nhiều quá sáu rồi số 6 thì đứng lên a di đà phật a di đà phật bốn rồi phải không đứng lên trong quá trình này đừng nghĩ đến động tác đừng nghĩ đến động tác cơ thể, chỉ nghĩ đến nhịp 334. Bảo đảm tai nghe rõ ràng, nếu có thể được như thế thì đây chính là cảnh giới thoải mái nhất, sẽ vô cùng vô cùng thoải mái. Quý vị cứ luyện tập từ từ như vậy. Lúc mới bắt đầu một giờ đồng hồ đó chính là một A Di Đà Phật, hai A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì hơi thở bị loạn mới bắt đầu lạy, ba lạy xuống A Di Đà Phật a di đà phật 4. 5. Tai phải nghe tiếng A-di-đà Phật. Quý vị thấy tất cả những con số đều niệm trong lúc động A-di-đà Phật. 6. Và sau khi niệm số xong thì niệm Phật. 6. A-di-đà Phật. Như vậy, nếu sau khi lạy Phật một giờ đồng hồ mà quý vị cảm thấy hình như rất là xáo trộn, quý vị không thoải mái, vậy tức là thế nào? Tức là quý vị đã bắt đầu nhập định rồi. Tai nghe tiếng Phật hiệu đã qua, động tác của cơ thể không còn ảnh hưởng đến việc tai quý vị nghe câu Phật hiệu. Chúc mừng, như vậy là quý vị có thể hợp chúng là một thể rồi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Quý vị thấy, tai đều đang nghe tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Đây là mười. Sau đó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đây là sáu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thật là thanh tịnh. Đây là mười. Quý vị thấy số mười lúc nãy của tôi đặt ở bộ đoàn. Còn lần này số mười thì rơi vào đầu gối. Vậy chẳng sao. Và có vấn đề gì? Không cần nhất định liên hệ với nhau Không nên đem chúng kết hợp với nhau Cứ như vậy mà lạy thôi A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật A-di-đà Phật Đây là ba của nhịp 2 Nhưng nhất định phải chú ý tiếp là 7, 8, 9, 10 Không phải là 123, 123, 1234 Thưa thầy, con số lúc nãy mà thầy nói là số đếm câu Phật hiệu hay là số lần lại vậy? Con điểm số lại là của số niệm Phật, là số của niệm Phật. Thưa thầy, có phải là không niệm ra tiếng đúng không à? Không được niệm ra tiếng. Vì tôi biểu diễn cho quý vị xem thôi Quý vị xem tôi biểu diễn này nghe không rõ ràng thì niệm chậm lại. Chữ A niệm thế này đến sau cùng có thể niệm nhanh mà vẫn nghe rõ. Tôi cho rằng thay đổi như thế rất là thoải mái. Miệng động. Quý vị có thể nhép miệng tối đa. Theo lối Kim Cang Trì. Giống như Đại sư Ấn Quang vậy, cả đời ngài đều niệm Kim Cang Trì. Miệng động nhưng không ra tiếng. Đã nghĩ như thế, việc lạy Phật này chỉ làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mới bắt đầu lạy chưa nhập định thì tôi nói vậy một a di đà phật hai a di đà phật đọc con số trong lúc thực hiện động tác sau khi định rồi thì chỉ niệm a di đà phật dùng tai mà nghe sau đó đợi khi quý vị đạt đến một trình độ nhất định thì quý vị có thể được liên tục a di đà phật a di đà phật thưa thầy nếu không mở miệng thì có được không được chứ có lúc quý vị không muốn mở miệng niệm Quý vị thực sự niệm đến cùng thì 10 tiếng Phật hiệu này trong tâm của quý vị niệm, lúc đó còn cảm thấy thoải mái hơn. Dạ đúng, trường hợp của con chính là như vậy, rất là thanh tịnh a di đà phật a di đà phật hít một hơi nữa quý vị xem tôi niệm từ 1 đến 10 tôi không cần hít một hơi nữa mà vì có thể nghe rõ 40 chữ đó không phải mỗi một câu thì hít một hơi à vậy thì quý vị hít 10 hơi hôm nay chúng ta niệm một a di đà phật thì hít 10 hơi hai a di đà phật chẳng phải cũng hít 10 hơi đó sao ba ba bốn thì hít ba hơi năm năm thì hít hai hơi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thì hít 10 hơi Đưa quý vị chạy 100 mét không nổi. Đại sư Ấn Quang nói chúng ta chạy không nổi thì 50 mét hít một hơi. Đó gọi là hai lần năm câu. Đại sư Ấn Quang nói nếu chia ra hai lần năm câu mà quý vị vẫn niệm không nổi thì niệm 334. 30 mét thì hít một hơi, 30 mét hít một hơi. Kế tiếp thì nghỉ ngơi. Chúng ta ngày nay làm không được, không được thì sao? Thì 10 mét hít một hơi. một A Di Đà Phật là 10 mét, hai A Di Đà Phật thêm 10 mét nữa, ba A Di Đà Phật lại 10 mét nữa. Hiểu rõ ý này không? Như là một A Di Đà Phật, hai A Di Đà Phật, niệm một bạch đến 10 A Di Đà Phật, tương đương với hít một hơi. Nếu niệm 10 hơi để chạy 100 mét mà quý vị chạy không nổi, vậy thì phiền toái rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà